trời ơi tới hôm nay đi ờ, hơi trễ yeah. Dạ. sao sao à, hôm nay tiếp xúc mà thi hả không thầy em đi đi không chuyện thôi không ra mai thôi không ra mai. em có nơi nào có ra mai ma nơi đó có em dạ yeah. đúng rồi à, đỉnh vậy à, hôm nay ra hơi chế quá tự nhiên bên toàn thân á người ta thi có 4 tiết à còn bên chân dung thì năm tiết cái đang ờ, chuẩn bị ở nhà rồi mấy đứa toàn thân nó ra rồi nó thông báo là thầy ơi em ra rồi hết hồn luôn xong ừ thì bây giờ toàn thân nó ra đó xong cái <laughs> hết hồn luôn tưởng bị gì á chạy lên chưa kịp ăn sáng gì luôn <laughs> ha ngó tay luôn á à hello ý hello ừ ý bạn ờ, như á Ủa? Hello thầy. Hello em. Hello. Đó ờ. rồi. Ai ai ai bên đó? Ờ, dạ con Nhi với lại con Ngân. Đâu, thấy gì đâu? đang ngồi ý nước Cao Quỳnh Anh đó. À, Cao Quỳnh Anh. À, hello, hello. Cao Quỳnh Anh. Cao Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. <coughs> Đây. Hello anh. <laughs> Đây là Nhật. Lâu lắm rồi. À lâu lắm rồi ít gặp Ê, nhau quá em bận quá rồi. má nhăn thiệt á ừ nhanh thiệt mà nhăn thiệt năm nay năm cuối à, năm nay là năm cuối rồi rồi xong <laughs> nhanh quá quá nhăn ủa mà em ờ, học thích graphic hay là bên uh, kia vậy à graphic à em năm sau chuẩn bị thi lại nè tốt nghiệp xong thi lại luôn thi lại nữa hả ừ trốn nghĩa vụ quân sự chết em rồi em đi lại cũng vẫn phải bị đi à tại vì cái giấy đó nó chỉ miễn cho một lần học đại học thôi là em vẫn phải ờ, đi đó còn không thì chung tiền cày chết chết chết chết chết rồi chết rồi cái đó về suy nghĩ đi nha sao phương thì uh, ờ, được không hy vọng ạ à? à, nói chung là cái giá hôm nay nó như thế nào rồi phải trong lớp mình nó chỉ thay thay đổi vị trí tay chân một chút và vậy hả dáng đứng hả dáng đứng dáng đứng dáng đứng rồi dáng đứng hả à? ủa ủa sao hay vậy ta bữa kêu uh, à, nó chừng có dáng đứng hay thiệt hay thiệt luôn rồi sau đó giống cái từ mạch mãn giống từ mạch mãn có cầm gậy không có cầm gậy này cầm gậy ồ oh, yeah tay cầm gậy là với chân trụ à, hello thư dạ. cố cố cố đục đục đục đục Chào, chụp bằng, bằng khen khen nè à? ờ, đâu cái bản này ờ, bản gì á bản này là bản tốt nghiệp big studio tốt nghiệp tối hôm qua tụi nó ngồi tự tự vẽ đó tự làm đó à để nhận diện đúng không để nhận diện lúc mà ra khỏi cổng trường đúng không à, rồi phỏng vấn tiếp ừ. rồi sao nữa ánh sáng nó như thế nào ánh sáng tạt từ ờ, bên phải qua nè dạ chứ không phải ánh sáng góc chính diện rồi à? không phải chính diện chính diện là của mấy bạn bên chân dung à. đúng cái phòng để ra cho nên nhìn ánh sáng nó khá là ok nhưng mà đúng như cái đúng như em lo sợ rồi đúng như em lo sợ là ánh sáng nó hất vô bài em luôn à hất vô bài em cho nên là bị lóa bị lóa và kiểu rất là chói mắt chói à, đúng rồi chính xác em dạy em thì làm gì đó thì em thì bảo là đội chủ em nhưng mà em vô ngay cái, tên cuối cùng rồi đâu có đổi chỗ được dạ không. đúng không thật ra là giám thị kiểm sách cái giá em ra xa hơn nhưng mà thôi em đâu có à, xa hơn thì bất lợi cho em đâu thấy gì đâu thôi em chịu khó nhất à. mắt tí nhưng mà vẫn nhìn được à ok qua qua đi gì em ai bữa ra hả <clears throat> em dựng hình ờ, có kỹ không ừ. ba tiết ba tiết dựng hình một tiết cuối cùng lên tháng hai nữa ờ ok nhớ nhưng mà vẫn vẫn nhớ là ngày mai kiểm tra lại kiểm tra dựng hình lại nha chứ đừng có chủ quan nha ừ ok tại vì nhiều khi ngày mai cái dáng người ta hơi thay đổi một chút á thì nên kiểm tra lại thêm lần nữa cho chắc tập trung dựng hình Ủa em tới đây thẳng luôn hả? Dạ, Từ tới lớp rồi tới đây chứ Đâu em có nhắn tin cô trước rồi mà Vậy hả? À, em để xe đâu? Xe đâu vậy? Ừ ok Đúng là em là em bị thầy Ủa vậy hả? Nhưng mà em em không có gọi báo lên trường để xác nhận à... ra là không có chứ em em máy mệt không em vô em cảm đứa nào quên em đi, đi ngang ho cái à, <coughs> rén liền không dám vẽ liền hồi xưa cô cũng làm giám thị hàng lang nè hồi xưa cô cũng làm á Ủa rồi Ngân đâu? Uống nước ở đâu? Trong hẻm á hả? Bên ngoài hả? Ủa còn bá đó hả? Sao em biết? Hồi nãy em qua đó em đứng mà Xong rồi em thấy thầy với cô bên đây Cái em mới chạy vòng xe qua đây À như mọi năm rất là đông ủa ủa ai đây ai đây ai đây đội quần luôn hello nhỉ em cho chồng xin cái ghế chị dạ chị em ờ, long bò hút luôn à dạ ok rồi rồi Rồi em lấy chai coca nha Rồi Có chứ cho em xin ly đá đi Rồi sao mọi người Hình như nghe đồ hôm qua Nhi không có đi ờ, cái kia đúng không Đi cái uh, tập trung trước ngày à, buổi sáng á Ngủ qua nè à. Rồi Hôm nay phòng thi làm sao Review phòng thi đi chứ Yeah Vô bóc được góc 1 2 1 2 Đỉnh vậy Góc cuối cùng không ai thèm nhận luôn Vậy hả? Không ai thèm giặt luôn Nhưng mà Cái dáng đứng đúng không? Đứng hết đúng không? Thấy chưa? Nói rồi Cái hôm thi cuối cùng á, thầy kêu là coi chừng dáng đứng nha Ai ngờ dáng đứng thiệt Ai cầu vô dáng đứng là Dáng đứng này à, ok rồi đúng không? À. Nào để coi coi đâu phát thảo này của ai phát thảo đâu ủa sao này không giống dáng đứng cái này giống dáng ngồi vậy à? này là giống dáng ngồi vậy à? giống dáng ngồi trên ghế á à ok trời chưa gì la 10 điểm mà thấy ờ, teo rồi phải la 20 điểm 30 điểm 30 điểm gì la 10 <laughs> điểm 10 điểm là thấy teo rồi ừ đâu phá thảo lại cái dáng này coi với ừ. mẫu cao hả phòng em không thằng không cao hơn chú Thành nữa cao hơn chú Thành nữa vậy hả bảy đầu bảy đầu à, nhớ đo tỷ lệ chữ ký nha nhớ đo tỷ lệ chữ ký thì chị dặn vậy thôi bảy đầu thì uh, cao thiệt nhưng mà cơ bản là mình phải lùi ra xa mình nhìn coi phần đầu nó có bị nhỏ so với tổng thể hay không thì bảy đầu cũng ok đi nhưng mà cái đầu mà nó nhỏ quá so với cơ thể thì coi chừng á <coughs> nào coi hình có hảo ơi có hình coi có hảo rồi cái này em nhớ là trong người phát thảo phát thảo trong giấy này gì có phát cái hướng à? trời góc em ngon vậy góc em đẹp lắm luôn á mặc dù em đứng mặc dù em bóc thăm cuối nha ừ đem đẹp thiệt ok ngăn đó rồi nắng quá giờ đây ngồi đi nắng này ờ, ấy xong về là đau đầu luôn á mày quá có chỗ ấy rồi ủa sao nãy người ta hỏi gì em nãy người ta hỏi gì vậy cái bạn này đâu ra à, <laughs> là đâu ra hả bạn này custom ra chị em ngồi ké nha chị ngồi ké nha ngồi ké nha dạ nên kia nắng quá rồi vô ngồi nhi Ê, cho xin cái ghế đây là cái ghế dựa cái ghế đỏ vậy. Rồi, à, cảm ơn em ở à, đây thầy ngồi ghế này được rồi dạ. đâu ngân sao rồi có phá thảo lại không không hả à? có một phần hai mà một phần hai hả đỉnh vậy toàn sáng sai tay của em uh, ờ, tôi xui vậy đảo, à. Ê, nói chứ nãy thầy đi trên đường thấy trời âm u lắm luôn á thầy tưởng là hôm nay kiểu uh, nó không có nắng luôn á khúc khúc họ thủ đức là mưa rồi khúc thủ đức là mưa rồi đó nha còn ở đây thì may quá không mưa nhưng không biết ánh sáng trên này như thế nào thôi ừ. ánh sáng trên này góc em đẹp không toàn sáng Ngay cửa sổ Ngay cửa sổ một phần hai chiếu thẳng vô luôn Ôi mà trời Là sáng từ đầu tới chân luôn <laughs> Ok Chính diện rồi Hả? Mình bốc vô góc chính diện Rồi mình lại góc chính diện nữa hả? Em bốc một phần 2 Nhưng mà mình ờ, về rồi đúng không? Về bạn rồi Ờ, bồ chở Má đâu bá đâu <laughs> lấy miệng cầm ra với gõ cái đít của em rồi ờ mà nếu xử lý tốt em nghĩ chắc điểm mau chứ không phải à nếu mà em xử lý tốt thì nó vẫn ok thôi Tại ra cái góc của em mà muốn nổi khối á, thì phải có nền Tại vì diện sáng nhiều quá Nó dễ bị chìm lắm Muốn nổi khối phải có nền Và đặc biệt là những cái diện tối trên ờ, Những cái diện tối mà ít ít ỏi ở trên cơ thể á, Phải đánh cho nó đậm lên, cho nó rõ lên mới được điện tối phần lưng với lại tay đồ ờ à. bên kia phần xa nên là em đánh kiểu mờ mờ ừ, đúng rồi đánh cho nó hơi ờ, hơi nhòa vô nền chút xíu trời ơi cái tay hiên này nó bóc trúng gốc chùm chùm tay của em hôm qua không rửa đúng không hôm qua không rửa xà bông đúng không trời ơi bóng số mươi đi tìm số 20 em có trộn trộn lên rồi có bóc không ừ. ủa em em luôn hả người ta bỏ cái bao bì nữa rồi số 20 mà ý là người ta đưa em là em bóc liền hay là em đi quay quay cái tay ủa quay quay quay chị là hay quá <laughs> thiền quá thiền quá số 20 quá chỉ cái giá số 20 muốn xỉu luôn hôm qua chắc quên rửa tay xà bông rồi ân làm nhớ hồi xưa ân đi thi à quên mà năm ngoái ân thi online mà làm biết được cảm giác này à, không biết được cảm giác phòng thi bốc thăm tay thúi tay thơm như thế nào thúi luôn rồi Nhi sao? Nhi thi chung phòng với lại uh, Phương à. Ủa? Sao Nhi là thi chung phòng với Phương ta? N với chữ B cách nhau hơi xa đó Có gì kỳ á? À mấy đứa trong phòng vẽ được không chắc tụi nó vẽ tốt lắm đúng không chưa chắc nha ngày mai là nó biến hình đó nói sao nữa em ngó màu thì bài thì đen thui bài thì đầu to đầu nhỏ có hết À, dĩ nhiên dĩ nhiên là vẫn sẽ có những cái bạn mà mấy bạn không có biết á mấy bạn không có đi luyện á thì người ta sẽ vẽ không có Ủa, có mấy đúng. đứa vô mà 15 phút mà em thấy nó nó nó xong cái dáng rồi à, Ồ, đó rồi. vẫn có những đứa như vậy nhưng mà phòng em thì em đi một vòng luôn á em thấy ờ, vẫn chưa thấy chưa ngày mai từ từ em ngày mai ngày mai sẽ lộ diện ngày mai nó biến hình á đừng có đùa thiệt ngày mai nó biến hình bùm cho bác hết hồn luôn á <laughs> hãy cứ ờ, nhớ nha hãy cứ dân phẩm dân phẩm dân phẩm thôi nhân phẩm gì nữa <laughs> <laughs> hãy cứ bình tĩnh tự tin nha tập Hối trung làm bài làm bài mình cho nó tốt thôi tập trung nhớ làm bài mình cho tốt nhớ những cái này dạng Ủa ăn uống gì uống uống đi ăn thầy cô bao uống đi thầy cô bao mà uống đi thầy cô bao ừ uống đi uống bia đi thầy hư quắc bắt chúng còn còn hai à. giữa đúng chị dám là má sao sao ok sao rồi à vô cái cáo mà ý là mẫu ngồi thẳng nhưng mà phải nghiêng đầu góc 20 độ vậy hả 20 độ đó hả phần hai nhưng mà mẫu nghiêng nghiêng qua đây thì hơi hơi chỉnh dưới hơi chứ không em làm sao cô hai cô hai rồi chỗ này là sáng nhất em sẽ nhấn ở chỗ tối còn bên kia là em làm được không trời ơi em kể cũng nghe không phải là không phải là không phải là nói là để cũng là một phần tiếng Anh mình nữa là cái anh đấy anh của máu anh là làm trong lý luận lịch sử thôi à. anh kêu bài của em phải là chín chín tám rưỡi anh cứ là em là anh bảo bài em tốt lắm trời ơi vô này có cái con kia nó đánh phong cách kiểu nga kiểu của trung quốc cô đấy nhìn thấy làm kiểu đùng luôn <laughs> ô đất ơi nó vẽ bao đỉnh luôn cô dạ. Trời bài nhan này nhan rồi tay đánh sao? tay lạnh ngắt luôn <laughs> tay lạnh ngắt sợ sợ cô nó mở phải lạnh mắt tôi luôn máu em tụi máu ngò máu cười luôn à ngố cười ha nay nay là được rồi đúng không còn mai nữa dạ vâng, em thấy rất là ổn dạ. em thấy rất là ổn em em để một một ngày em chỉ đẹp chị đẹp hả em không mày mày biết được mày biết được Đồ anh mỗi điện thoại lắm chuyện mì mắt to em bỏ luôn thầy á trời ơi cái ông mẫu à vẽ anh em thanh niên mà lúc đầu em của anh em thanh niên nhưng mà tóc dài vậy em được con gái à. vô cái mẫu này mà tóc dài như em thôi ủa sao có đó phải cắt chưa phải cắt tóc chưa hả tóc, em biết tóc dài như em sao cười người ta bắt à, vậy hả nhưng mà ông ông này tóc dài mình nhìn mặt á kiểu uh, giống như bài sách sủa chị ơi à. đẹp phi tình đó thầy đứa này chưa được training rồi 20 điểm nó là 10 là tiêu rồi 20 là trời ơi thôi vô để năm gì nghe đâu vậy là thầy ví dụ mà một bài ấy mà ví dụ mà ờ, những cái vùng sáng này này ví dụ giá góc sáng nha cái này sáng hết mà nó sáng đều đều nhau hết thì sao này sẽ là đều có chứ phải có gần rõ xa mờ với lại à, có cái nguồn sáng chính bạn kia bạn đánh đẹp lắm mà em thấy chỗ nào nó cũng sáng y chang nhau không biết có bị trừ điểm mà thấy đánh đẹp ghê tại vì mình là mình chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi còn phút cuối á, người ta xử lý như thế nào mình không biết nhiều khi phút cuối người ta mới xử lý bạn em nộp chung với bạn nên các em thấy như nhau à, ờ, thì ờ, nhiều khi ờ, phút cuối á, người ta mới ừ, chừng phút cuối để cho nó tránh cái trường hợp bị người khác copy á mà sao em em thấy cái phát cái tờ giấy ra em thấy bất ngờ quá à. chưa vui oh. gặp cái tờ giấy tờ giấy nó giấy nháp đúng rồi nó có chỗ để nó phách nữa mà cái phách nó cắt sao mà hàng nó rẻ hơn à Lắc phải gặp nó phía sau á à. Thì cái phát nó, nó, nó phải gặp ra phía sau á mới, mới mới được Chứ vẽ vô phát là không chấm bài nha bên này nó sẽ sáng đều, bên này nó sẽ hắt hơn một xíu sáng Đúng rồi Cái tấm hôm qua chụp cho nghe đúng không? Đúng rồi, sáng xuống đẹp luôn Ngồi ở lại đó quay clip cảm thấy em rất tự tin nhưng mà điểm nhưng mà điểm sao thì em cũng sẽ chấp nhận em rất tự tin trong bài thi nói chung là giờ dạ. giờ được nhiêu điểm thì cứ chấp nhận thôi đúng không vì ít nhất là mình cũng đã làm hết sức mình dạ, ừ. à, bay hết mình luôn ừ thì bây giờ à, có nhiều chấp nhận thôi Ủa, báo nhảy nhảy giống mà tưng ghê luôn quá vui quá ủa hello Vui không? Mặt vui hay mặt buồn? Thấy mình không? Thấy mình vô Tay ra Tay lạnh ngắt không? Tay ra mồ hôi Đếm nó bắt đầu là được rồi Hello 10 điểm Gì? hai 20 điểm 20 điểm Em chỉ nói sao rồi Sao rồi? tiền hai bằng ba hả dạ, em bên bên tối nhiều hơn sao em nó to lên nó đeo, đeo khẩu trang không nghe nó to lên em phần, phần em cho là một này sáng một phần này tối à vậy hả ánh sáng chiếu thẳng vô mặt à, à, rồi ok làm được không ánh sáng đó làm được không chắc là đó có ừ, cái, cái mấy cái bữa cuối chắc có nghiên cứu rồi đúng không à, thì nếu mà đó đâu ăn đâu mẫu kia 30 độ mà đâu nè tao coi mắt à này nè mày thôi thôi thấy phần kiến kiến kiến gì thầy ơi kiến thần kiên kiến thần kiên thần kiên thần kiên hai mươi điểm không à? hai mươi điểm rồi hai mươi điểm ok hai mươi hả hai mươi không sao kiến làm sao rồi kiến làm sao tôi đã xem đi chứ được em nào được chứ cũng được không ờ, cũng được là ờ, được cố gắng làm hết sức rồi còn giờ nhiêu điểm thì phải chấp nhận hello à hello cho đây em sao rồi em thi được không dạ, à vâng nè vâng nè dạ, vâng nè mình nửa một phần hai với lại nữa ba phần tư lại nó hơi hơi nhiều vậy hả ánh sáng nó như thế nào em dạ. ánh sáng như thế nào em đang sáng tại hẳn luôn ờ tại vì uh... Ờ, đau đứng trên ghế mà xong cao kệ hỏi hỏi ngân ờ, bé sao mẫu đẹp trai quá không tập trung được thầy mẫu đẹp trai quá không tập trung rõ được mặt gỗ như thế nào ủa vậy hả được cái dễ giống mẫu à, thôi được rồi giờ thì uh, ráng hết sức rồi giờ thì có nhiều điểm ờ, rồi cũng uh, chấp rồi. nhận thôi ha Ồ, em thấy mấy đứa A3 hả? Ủa sao A3? Ủa bên em là cũng A1 như mình. là... Vậy hả? Bên em là A1 nhưng cái phách lên cái tự nhiên nó thành a nếu A3 thì nhỏ vẽ 5 tiết như thế là có nhiều thời gian để tả lắm Sao dạ, rồi? Cô, các cô coi thi là phân bài ngay trong bài luôn đó. Dạ. Sao sao vụ gì? Vô gì? Mấy cái bài xấu á để qua một bên luôn, không không rờ tới luôn. Ủa vậy hả? Ờ. Nhưng mà có có sao sao như phòng em vậy thôi đúng không? Đâu, phòng Ly cũng vậy nè. Ôi, bà em á bà chấm điện tỉnh mình trước luôn, hai bà luôn. Ồ, ừ, ừ, đúng rồi đó. Nhìn nó biết mấy đứa hai cặp thân ti luôn. <laughs> nó lệch cuối cùng mà nó lệch một bên luôn á thầy. Ủa năm nay phân loại ngay từ trong phòng luôn hả? Không. Ờ. bài phân loại luôn đó quê lắm đó phòng tao phải ít nhất năm quần áo quê luôn á phòng của tiền cũng có vậy là có thằng kia vẽ y chang anh luôn tùy phòng á phòng bây giờ có em với hai đứa nữa cao thủ là dễ ok thôi không bạn không biết đâu một con nó hôn anh mình hôn thằng uyên luôn không cách được ai mà y trong cái tờ mình hay y đó ừ trung quốc chứ má hay con má hay con má chang luôn ba ba ba con đây con đây con đen á ừ đen xì luôn không bắn dầu luôn ba đây đây karaoke thôi cái gì vậy ca xong à đào trời đúng là tẩu ca sakura <laughs> <laughs> mai còn thi đấy chúng ta nên bình tâm nên đừng nói gì hết nhưng mà những cái bài điểm chính bạn này bạn ơi bảo đây rồi chết rồi thấy mặt đần đần rồi tiêu rồi rồi xong rồi xong rồi chết rồi bảo đây coi coi các bạn bỏ khẩu trang ra coi bỏ khẩu trang ra coi rồi mặt với đần đần rồi từ từ xin thiệu đây là nung dừa bến tre nung dừa bến tre đun <laughs> dừa bến tre được mừng quá đâu đâu đâu sang Việt luôn có vậy hả đẹp không dạ. Ủa anh đẹp siêu đẹp luôn. Ờ, ờ, Tránh đồng thấy á. Đẹp cũng bên dưới này luôn, cái mà đẹp này. Không mà dễ mẫu đẹp. hơn quá cô hôm nay thì á phòng em lại cũng ánh sáng lại hết. Hên. Rất tiêu ra ngoài luôn. đúng rồi cô đẹp không cầm cầu ờ. nhiều nhưng mà nó đẹp hơn không nhưng mà mình Đấy mình khó làm mình mình phải thật vẻ khó hơn để nó dễ mà em thấy mà lớp mình hè thường thì thì mới thấy lớp mình nhiều biết lắm quá à. đúng rồi đó cô, em phòng em với phòng tùy cái bên nhau liền cô cô nếu mà tính ra phòng em mà trừ những cao năm cao thủ thôi là trong lớp của lớp mình thấy đó mà cái này không phải là cao mà nó thầy lớp lớp em có một hai đen xì luôn lớp em làm chưa xong anh anime gì cái tướng nó à, không nó quét nó quét một độ kiểu không biết nó có bị lỡ bốc cổ không biết có lỡ bốc cổ không tại vì à hello anh à? sao rồi à, bài à, bài rap rồi thầy ủa sao vậy góc rác góc rồi em em hút cuối á hả rồi em có lấy dông keo giá lại không không giá rồi thầy ủa vậy hả chắc uh, không đến nổi đâu nó nhỏ đúng không ờ đâu chứ là rách cái cái góc á hả cái góc góc với à, góc ở dưới căng vợ thôi kệ đi sao đâu kệ đi tao mà còn hai phút cuối mà rất xíu người ta không quan tâm đâu em em làm được không dạ bài làm đủ dạ hả dạ góc dạ. chính diện chính diện à, à vậy góc hai hay vẽ rồi dạ rồi ánh sáng như thế nào dạ ánh sáng từ bên phải qua ánh sáng vậy trời ơi giống à, ánh sáng dưới gầm cầu quá vậy <laughs> anh sang trong ánh sáng dưới gầm cầu quá mà không ăn được bài luôn cái góc này mẫu của bạn không thì mình ngồi ngay bên này luôn không tôi ngồi bên này nhưng mà mẫu quay qua bên này mẫu quay qua bên này mà sáng từ bên này siêu đẹp nữa mẫu ngồi nhìn thấy bài tay mẫu này mẫu nói em làm bạn nghe rồi cô em lão đẹp trai lấy tiền khói cho mua hàng đó em ngồi đây tụi hết trời ơi căng quá nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ thôi mấy đứa mấy đứa ơi bình tĩnh bình tĩnh mấy đứa ơi đừng đừng căng người khác đừng căng quá đừng ganh quá trời ơi chị đó còn chưa dám ủa ủa nó lẹ vậy ủa điếng nào vậy vậy hả rồi một người rồi hôm nay tập à, tập kết ở trên à, lầu một căn tin nha nay là mưa quá cho nên là không đứng ngoài đón được hôm qua thì rất là nắng hôm nay thì rất là mưa nắng mưa là chuyện của trời đó học sinh là chuyện của tôi đâu trong cái ô ờ, màu xanh đó. à à à à sang thiệt rồi thấy rồi thấy rồi yeah người thứ hai đây em đây đây đây thấy mặt buồn buồn rồi chết rồi em bất ngờ rồi mặt buồn buồn rồi có đề không có đề không không cho đem ra hả đề là gì em đề là gì sử dụng họa tiết uh, màu sắc với uh, ờ, đem màu uh, chủ đề mùa thu đề mùa thu hả à? à lồng đèn to không lồng đèn to không không lồng đèn ờ, bình thường bình thường hả 29 xăng gì vậy 12 xăng gì à à 29 xăng chiều cao 20 xăng chiều ngang 12 à 12 à 12 là, là chiều ngang thôi Ủa? Ôi. Không. 12 24 ta. 24 24. Ủa là sao? Rốt cuộc là chiều cao 29. À, ờ, chiều ngang 24. À. Cũng to đấy. Và và kết quả là kết quả là hơn tôi kết quả rất là ố về sao dạ chắc được á chắc được rồi đó à, vậy chắc thôi mà lớp em toàn tím không chết à nhậu không em tím lên mùa đông rồi yeah yeah cái màu vàng trầm cũng mà gu đúng rồi mười ít mười ít nay 10 điểm là đúng rồi đó rồi đâu đâu à kiên thiệt kiên kiểu quan long chắc 11 điểm quá mà điểm nghe cay quá à. <laughs> mà điểm nghe chua quá <laughs> hello em Ý chết chết chết Đây bạn hãy cầm gió Sao sao ren dữ vậy Sao ren dữ Ôi, Đâu thư quá Đâu giờ phỏng vấn xíu, xíu ra phỏng vấn nhanh thôi Giờ thi được không dạ được buồn Được hả Nửa buồn nửa vui hả Rồi 50 50 Vui không cần gì Vui nhiều hơn buồn hay là buồn nhiều hơn vui Sắp xỉ 70 70 70 30 nghe ghê vậy trời à hello ngân à, tiếp nối uh, series phỏng vấn qua đây qua đây qua đây em làm ờ, nội dung chủ đề gì vậy em làm ờ, họa tiết gì vậy dạ con cái cái lá phong nó có liên quan với thu lá phong là đúng rồi lá phong là đúng rồi sao sao bé thỏi lồng đèn hả thỏi lồng đèn. còn kiên bé gì em vẽ con thỏ thỏ luôn và cái gì cà rốt à cũng được nó có đeo cái ờ, em có đeo cái gì khăn hoàng kiểu như mùa thu tới vậy hả scarf ủa bé tuyền bé gì em vẽ con chim sẻ lá mùa thu chim sẻ lá mùa thu hả à, nó không nó nó nó không liên quan lắm đâu à việt thiệt trời tiên tiên tiên ơi la ờ, kỳ lắm anh ơi em đánh để một mùa trong năm rồi đánh một mùa trong năm đó em để đi em về trời cô đánh đi em để về vậy có đề chưa? Chưa. Chưa có đề. Đề chưa có nhưng mà biết đề là gì rồi. Lắc nó to lên việc hết hơi hả to hết hơi đúng không có lúc đầu mới vô với mẹ trời đất ơi gì đó ừ. con bóng nữa nè Kìa ăn kìa ăn kìa ăn kìa. À, em ra đây chơi em. Ra đây. Ra đây. Em làm cái gì ạ? cái lá mùa hưu với lại cống lên. Rồi em làm gì? Tao biết mà. Tao biết mà. Em làm gì? Trời ơi. Bánh mù hàng này đi cái gam mà xanh vàng cam mỗi lần là hợp đúng không cô? Hợp hợp. Ờ. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Ôi ghê vậy ta nay là đi mời lên lầu một á lên lầu một nha cái bà bán nước bà nói em là con vô nhanh nhanh rồi con ra con lấy xe nha chứ con không rảnh đâu coi xe con hoài bà nói cũng đúng quá chị nói gửi xe không biết giờ vô chùa hình như đâu có cho team dơ bản rất là tích cực luôn á team dơ bản siêu tích cực luôn ủa về quá hả ờ, à, họ tiếc thì em trúng thủ nhưng mà màu thì nó đặc lắc à tao biết mà màu em nó chui nó nó nó nổi nó tươi nó tươi kiểu như mùa xuân á thì em còn làm cái đó được ờ. nhưng mà nó ra mùa thu các em phải làm cho nó hơi trầm nó phải trầm xuống luôn lúc mà em làm đỏ đồ không dạ có ok đỏ đồ ở được rồi chờ kết quả thôi em à chúc mừng em đã hoàn thành hai môn môn thi nha lên đây lên đây lên đây lên đây long đâu long đâu long chưa đến long hôm nay uh, trời mưa rất là to mấy bạn ờ, thi bên thiết kế thi đến hai lầu hai tòa nhà khác nhau hello thi sao tôi kịp không trời chiến thần hết hơi luôn rồi đúng không tôi cháy máy hết hơi luôn rồi nó đi đâu á chiến thần thi mà tôi không được với lạ Bây giờ tiếng gì đây? Ờ, gì vậy? Nó to lên em Cái gì? ở trung thu hả à. đề dễ liên tưởng quá mà ờ, cái đề nó dễ liên tưởng quá mà bữa hôm qua bữa hôm qua tụi em cũng ngồi có khi nào nó ra bốn mùa với lại uh, ra uh, khóa lại gam màu không cái nó khóa liền trời ờ. ơi chấn động cuộc đời luôn bây giờ ờ, cái gì ta gọi là gì ta cuốn sốc đầu đời gì sốc đầu đời <laughs> sao nếu mình năm nay mình giải đề không có được thì năm sau mình giải lại đúng không à, hay quá còn trẻ mà thích giải bao nhiêu lần cũng được <laughs> trời ơi năm nay giải không được năm sau giải tiếp gì đâu còn trẻ mà đúng không giải bao nhiêu năm chẳng được năm <clears throat> đâu nó đâu à đâu để chum lên coi à đứng từ xa tại cái mặt nó vui lắm luôn á lại đây lại đây với anh ngân nè em làm giữ bóng độ của ông wow. nhóm bài gần nhất dạ. em vẽ à em bỏ cái vây cũng long em thêm tay thỏ kìa <laughs> em thêm tay dạ. thỏ nó đang chơi với cái lồng đèn rồi ngon này con Ngọc nhập rồi Ngọc đó rồi Ngọc gì Ngọc gì Bà Long ơi Bà Long đây này Bà Long à, tôi cái câu cũng long tôi cắt cái gì cũng long tôi gắn tay thỏ vô à, à, quá chừng đầu luôn chưa chưa chưa mà hỏi trăm gì đâu trăm cũ hay đâu thì đâu dạ trăm cũ đâu y chang cái áo luôn chị cái màu giống cái áo trời ơi chị cái đó đẹp quá viên bé gì viên dạ tại vì dạ lá lá lá phong quá hả <laughs> sao bảo thấy được không hả rồi mặt buồn rồi <laughs> hôm qua buồn nay cũng buồn không phải buồn mà bài chiếc bánh thì nó hơi nóng Thì nước nào vô đâu anh? Mua vô lầu một thôi Ủa chị ví dụ mua thu á thì chị sẽ làm cam gì? Ví dụ năm nay chị thi đi Chắc chị đi cái cam giống như cái bài ờ, ờ, Cái bài trang trí tập về đó cái bài gì tập về mà chị đủ nóng là chưa làm xong để kiến lên giùm đi có cái chảo với cái tay á à cái bài đó chưa đăng cho nên là em chưa biết á tại vì cái bài đó thư còn sửa chưa xong em tính ra tính ra tới lúc em làm xong rồi giờ tới lúc tụi nó thi là cả năm chắc cái giấy nó ố chắc giờ làm lại ố rồi chứ ố rồi giờ về làm lại luôn <clears throat> Tụi ăn làm được không? Em cũng vậy, coi em vô em còn ba che nữa à. Hả? Sao sao? Trời trời Tuấn Anh nó còn ba che nữa kìa cô Tuấn Anh này đẹp quá Tuấn Anh này đã khác Đẹp không? Chưa bao giờ thấy Tuấn Anh mà Đẹp không? Thấy cái gì? con nghèo với ờ, cái ờ, cái đồ ăn của mẹ lại cái cái đồ này nữa đồ ăn đó không vậy cô không phải lấy gì đó quay xương cung em em để cái lá vô như thu mà mùa thu mà mùa thu mà ờ anh định màu màu gì màu gì xanh xanh lục cái gì xanh lam trắng đâu em quẹt vào đằng sau cái này để, em ờ, ra đây cho cô xem cái gam màu của em xong rồi tôi được cái điểm không ừ, ờ, em có gì là cái có để trời đất ơi cô hôm qua hôm ờ, chị thương hôm qua nói chơi chơi ai về vô thiệt ừ, nói gì hôm qua là đúng Ôi, chị thư nói gì nói em nghe chị không nghĩ là nó sẽ ra cái đời mà có có giới hạn màu luôn á cô Ủa, đề giới hạn màu hôm nay hả? Tại vì nó nói chủ đề mùa thu á thầy Họa tiết và màu sắc Họa tiết, màu sắc lấy cảm hứng từ mùa thu vậy là cũng có giới hạn một phần xuống rồi đó biết đâu ngày mai ờ, đề bút cục sinh hoạt cũng giới hạn màu búp bê misa lại gấu à Được nghĩa là lá đu đủ nha Lá đu đủ Lá đu đủ màu vàng Lá đu đủ màu vàng có gai Em tự cái màu em đun nhưng mà em không nâu với thịt vàng Đúng không? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê ghê Dối à. Ghê à. Không có nghĩ tới, thấy mùa thu mà Chùm gấu rồi vậy tao bỏ cái vây của con cũng ra rồi cắn tay bỏ vô thỏ xách cái lồng đèn đi trơn chùm gấu dễ gì mày dễ gì con khỉ không hiểu sao nó dễ con khỉ với cái chuối trời ơi khỉ trái chuối liên quan gì mà thu ta lồng đèn hình trái chuối hả nhưng mà chị Hương nhìn mà em không khỉ đuổi em cũng không sợ gì phụ nó hơi màu sao tay nhưng mà màu nó thích là mấy màu màu Hello, được không? Mày hơi bị đẹp luôn, mà làm không kịp thời đâu Không kịp hả? Con kịp màu đã pha sẵn có cái màu này là pha lại cái màu đó rồi tô tô cho hết à tức là tô cho kín tài đúng không đây cái màu lạ này đẹp tươi rồi thôi chúc mừng em giờ đã có thể nghỉ ngơi được rồi dạ. à. này ha mấy đứa thiết kế thiết kế nó ra tới hai nơi một nơi bên tòa nhà thực hành với lại một nơi bên tòa nhà lý thuyết á cho nên là mà gặp trời mưa nữa cho nên đứng ngay căng tin để quay thôi chứ không có đi ra ngoài để quay được <coughs> sao ngọc sao ngọc nó phát đề ra nó là sao nó nó bất bình tĩnh lắm thầy kiểu mình rối loạn luôn á tại cái màu em đưa trong đó á là màu ờ, tông lạnh mà lạnh trầm mà rút cuộc ra là mùa thu cái rồi em phải bình tĩnh em suy nghĩ là bình tĩnh bình tĩnh bây giờ bình tĩnh nó ấu chốt cô dặn bình tĩnh à ờ, cô dặn bình tĩnh nó à, bình tĩnh mới suy nghĩ được bây giờ mình mình thêm thêm mùa nâu nữa là nó thành mùa thu rồi quá tuyệt vời luôn biết là cái đèn nó mày đầu tiên mày nè gấu tao nghĩ mày là mày sẽ bỏ cái tay gấu cắt cái nhỏ vô sách lồng đèn đây rồi à thuận nè hello